Kính thưa đại chúng, câu hỏi từ cái nick Facebook của bạn Linh Phương. Con kính bạch Thầy, bố con có nhờ người đặt tứ linh, long ly quy phượng dưới mộ ở quê và dưới nhà con đang ở. Mẹ con có bảo như thế là không tốt vì đó cũng là một cái dạng bùa chú chấn hiểm. Nhưng bố con không nghe và cho rằng đó không phải là bùa chú. Vậy thưa Thầy, bùa chú với chấn hiểm có khác nhau không ạ? À? việc đặt tứ linh dưới đất như thế liệu có gây ra hậu quả xấu gì không ạ? À? Và làm thế nào để có thể hóa giải những việc này ạ? À? Con rất mong Thầy giải đáp giúp gia đình con ạ. À. Con xin chân thành cảm ơn Thầy. Bạn Linh Phương, bạn hỏi về cái việc bố bạn ấy có nhờ người ờ, mua tứ linh, bốn cái, cái linh vật là con long ly quy phượng đấy, gọi là tứ linh. Ừ. Và để ở dưới mộ ở quê và dưới nhà đang ở. Ờ, thế thì mẹ của bạn ấy bảo là như vậy là một cái dạng bùa chú chấn yểm cho nó không tốt. Thế nhưng bố bạn thì lại không đồng ý quan điểm này cho rằng đó không phải là bùa chú. Thì bạn ấy thắc mắc, bạn hỏi. Thế thưa đại chúng, chúng ta biết là bùa chú thì nó có từ lâu rồi, trước cả thời Đức Phật cơ đến ngày a nan là bị một cái chú của chú phạm thiên ca tỳ ma la đấy cô ma đang già có gì cái chú đấy mà rồi ngài bị mê trí đi tí nữa thì phá giới tức là trì chú pháp thần chú nó đã có từ trước nữa rồi những cái loại bùa chú thế thì bùa chú nó không phải là cái gì chúng ta thấy cái lá bùa nó chỉ là những cái chữ những cái câu hoặc những cái hình thôi nhưng mà khi cái ông thầy pháp ông vẽ vào đấy ông vẽ và ông chú nguyện vào đấy ông kêu gọi tất cả những cái vong linh ấy, người ta gọi là âm binh ấy, nó nương theo cái đấy cái phù hiệu này để nó đi nó, nó làm việc thì người ta gọi là phù chú nghe không Đó. thế còn chấn yểm thì người ta thường dùng có thể là dùng các cái loại vật như đây những linh vật này rùa rồi đến long ly quy phụng đấy, đấy tất cả mấy cái đó hay là ờ, bằng xương bằng đinh à, bằng đá người ta yểm ừ, bằng xương người thật ấy người ta yểm có hoặc người ta yểm bằng những cái thứ khác có khi chôn áo chôn quần người ta cũng yểm được thưa đại chúng nhiều thứ yểm lắm chôn gà chôn đầu chó đầu mèo răng bừa vân vân ờ, thưa đại chúng cái bát hương ở chùa mình ở cái, cái chỗ quan âm á, cái năm đầu mới năm đầu thầy mới ra thầy lúc mà thầy mới bốc thay cái bát hương ra thầy thấy bên trong rất là nhiều cái đinh họ vứt vào đấy ừ. có những cái người ngoại đạo họ không biết họ lên đây họ yểm ý họ muốn yểm để cho chùa mình không phát triển được mà cũng như họ làm sao yểm phật được thì <laughs> yểm phật quả báo chết đấy thầy ra thầy bốc bát hương lên bên trong rất nhiều những cái loại đinh ở trong đó. thế là những người mà họ tà đạo họ không biết họ không muốn cho chùa ba vàng phát triển yểm ở đấy nhưng mà yểm sao được chỗ yểm yểm phật thì chết rồi đó thế thì đấy gọi là những cái gọi là yểm hay là có những người thù nhau người ta về người ta mang hẳn cái răng bừa người ta đóng vào mộ nhà người này nhà người kia đấy, thưa đại chúng cũng là những cái kiểu yểm tức là cầm cái răng bừa đóng vào mộ và đúng là cái nhà mà bị đóng cái răng bừa đấy cũng rối loạn hết đấy Do sao? Do chính cái vong linh của cái mộ đấy nó chấp trước. Chấp trước là bị đóng cái răng bừa vào đấy, cho nên vong linh về là bắt đầu tác động một con cái, ý muốn để cho con cái ra để mà rút cái răng bừa ấy đi. Nhưng mà con cái thì người trần mắt thịt đâu có biết đâu. Cho nên là không biết thì không biết thì vong linh nó cứ làm quậy lung tung hết cả lên. Đó. Thì thưa đại chúng, cái chuyện chấn điểm từ xưa đến nay nó vẫn có, vẫn xảy ra. Nhé. Thế nhưng chúng ta biết rằng người gây ác thì sẽ chịu quả báo ác. Đó. Chứ không phải không đâu. Chứ ở nhà mình, chùa mình đã biết được những chuyện đó. Đấy. Chứ không phải là không chịu quả báo. Tôi làm ác tôi không có, vẫn chịu quả báo như thường. Vậy thì ở đây bạn này bạn hỏi là cái bùa chú với chấn yểm có khác nhau không? Thì thưa đại chúng, bùa chú và chấn yểm có cái khác mà có cái giống à, khi một người muốn chấn niệm cái vật gì đó thì người ta cũng phải có cái tâm niệm vào cái vật đó để đem đi yểm ví dụ muốn cắm cái răng bừa vào mộ người ta thì cũng phải nguyện cái răng bừa cắm vào mộ này vào cái mộ này vong linh ở đây sẽ bị thế này gia đình nhà này sẽ bị thế này thế kia tức là khởi một cái ý ác vào cái vật yểm đấy và có những chúng sinh nó theo cái ý ác đấy nó nương tựa vào cái vật yểm đấy bốn cái cái linh vật long ly quy phượng khi mà yểm những người yểm người ta cũng phải có chú nguyện vào đấy thưa đại chúng thế còn con vật ấy, những cái đó nếu mà không có sự chú nguyện vào đấy thì nó chỉ là cái cái vật bình thường thôi bằng đất thì nó cũng chỉ là đất thôi mà bằng đồng thì nó cũng chỉ là đồng thôi phải không cho nên người ta nói là để hòn đất cất ông bụt là thế để là hòn đất cất lên thành hình tượng ông bụt Ông Bụt mà lúc chưa có thờ phụng thì cũng chưa có linh thiêng. Tức đại chúng còn để ở dưới xưởng á, chưa linh thiêng. Nhưng khi đã đặt lên thờ phụng rồi, mọi người bắt đầu lễ bái, tâm tưởng vào rồi là bắt đầu thiêng đấy. Nó như vậy đấy thưa đại chúng. Mấy cụ Bụt trên này này, ai mà lên mà phạm vào nó cũng mệt lắm đấy thưa đại chúng, phải không? Bẻ chân bẻ tay các ngài hay lên mà phá cái là biết ngay linh ngay rồi vì bao nhiêu hàng vạn hàng vạn con người người ta hướng tâm lên đây người ta cung kính rồi chư tăng hàng ngày tụng kinh cung kính cung kính cho nên chư thiên không phải đức phật nhập vào pho tượng này không đức phật nào <laughs> nhập vào trong mấy cụ tượng này đâu nhưng mà chư thiên quỷ thần người ta bảo vệ hộ pháp người ta bảo vệ ai khởi ác xúc phạm mà cái này gọi là xúc phạm vào gọi là biểu tượng tâm linh của mọi người thì chư thiên hộ pháp người ta sẽ cổ phạt chứ không phải Phật phạt đâu Phật chả phạt thế đâu thưa đại chúng nhá nhân cái câu gọi tại sao để hòn đất cất ông bụt là chỗ đó vậy thì ở đây giữa chú và yểm chú thì đương nhiên là ông thầy pháp ông phải chú nguyện vào đấy ông phải hô gọi âm binh vào đấy và cái chú đó nhé nhưng mà bây giờ thực ra mà nói này những cái bùa những cái chú mà họ bán ở chợ mà chả có tâm linh gì đâu thấy thật đấy chả có ông thầy bùa thì chú họ cứ in hàng ngàn hàng vạn tờ ra bán đó. làm gì có tâm linh thực sự cũng có mấy ông thầy pháp cũng chẳng có thể mà đủ cái lực mà chú cho hết cả ngàn tờ như thế mà bán đâu ừ, cho nên thực ra thì nó chỉ là cái tờ giấy vẽ linh tinh thôi chứ còn thực sự mà để mà ông thầy pháp luyện chú là ông phải có công năng và chú nguyện vào đấy thì nó có sức mạnh chứ không phải không nhé Tất nhiên chúng ta biết trong cái pháp giới này có những cái loại chúng sinh nó tà kiến, nó thấy như thế nó cũng có thể nó đi theo. Nhưng cái loại ấy là cái loại rất là nhỏ thôi, vong linh, những cái vong linh rất nhỏ thôi nhé. Vậy thì ở đây với cái việc nhà bạn này thì bố bạn ấy thỉnh bốn cái linh vật này, long ly quy phượng này về có thể nếu chưa qua tay của thầy pháp nào thì nó chưa được chú nguyện chưa được chú nguyện thì nó cũng không phải là là cái loại loại để đi hiểm nghe không nhưng mà chúng ta nhớ thế này những cái linh vật mà để lâu nó cũng có thể có những cái vong linh nó gá vào nhé hòn đá ở trong núi mà lâu rồi cũng có thể có những cái vong nó gá vào đấy những cái linh vật những con hổ con sư tử đá những con chó đá ở một chỗ nào đấy lâu ngày lâu tháng thì cũng có những cái vong linh vất vưởng nó gá vào thưa đại chúng và lúc ấy nó cũng có tác động đấy cũng giống như cái ngôi nhà mình bỏ không lâu ngày không có ai ở thì ma quỷ nó đến nó ở cái nhà nhà hoang á để lâu không có người ở thì quỷ ma nó đến nó ở người người người trần không ở thì người âm nó đến nó ở nó trú vào đấy thì những cái linh vật cũng thế để lâu một chỗ nào đấy cũng có thể có những cái cái phần tâm linh nó đến nó chú vào đấy nó gá vào đấy thì trong kinh đức phật nói rồi và đến cái cây mà bằng cái xe điếu thôi cũng có thể có những cái phần tâm linh nó gá cơ mà huống hồ là những con linh vật à, thế cho nên đối với đạo phật thì cái việc yểm là đức phật cấm à, yểm đảo chú chớ là đức phật cấm luôn không được dùng yểm đảo không làm yểm đảo vì khi mình yểm đảo thế thì là mình đã ý là muốn nhốt những cái vong linh ở đó. Thứ hai là mình có cái tâm ý gì trong việc yểm đạo này cho Đức Phật cấm mà Đức Phật dạy chúng ta sống theo nhân, theo quả và gieo nhân lành để được quả tốt chứ không phải yểm đạo thế để sai bảo thế giới tâm linh để nó làm cho mình được cái gì. Thầy cũng đã từng nghe câu chuyện có ông thầy phù thủy ấy, ông sai âm binh nó đi tát nước ấy, ngày xưa ấy, Ông cứ cắm những cái cầu sòng ở ngoài, ngoài ruộng nhà ông ấy. Thế mà thật sự là những cái cầu sòng ấy nó tát nước được thật, không có người mà tát nước được. Thế giờ đến ông về ông ngủ, ông quên đi sáng do mặt trời lên rồi, ông không ra, ông thu âm binh. Thế hôm sau ông về là âm binh nó vật ông chết luôn. Câu chuyện ở quê này các cụ kể lại. Cái chuyện mà thế giới tâm linh nó điều khiển cái thế giới hữu hình này là có. Chùa mình đã chứng kiến những câu chuyện mà có những cái xe tự nhiên nổ máy, tự nhiên đi đó ở đây phật tử nào ở thanh hóa đang theo dõi chương trình này biết đấy ở chùa diên phúc á ừ, mấy cái, cái xe máy để ở ngoài bãi ngay biển đấy tự nhiên nổ máy tự nhiên chuyển động chả có ai cả đấy, thế thì có một cái gia đình nhà chú gì không biết hình như ở lào cai hay lạng sơn rồi đấy phật tử cho mình đây đấy cũng thế đó thế rồi gia đình nhà cô trà linh này chúng biết rồi đấy mời cái vong linh này mà nó về nó ăn hết luôn cả ờ, cả thanh long uống hết cả hộp sữa thật cái con quỷ này về sau biết nó là quỷ kiêu bàn trà đấy cô trà linh bây giờ thì cô đi nước ngoài rồi câu chuyện đấy là câu chuyện chính phật tử nhà mình chứng kiến hẳn hoi và lên làm lễ cho gia đình nhà cô luôn ở phú thọ thật đại chúng đó không phải là không có nha thế cho nên ý, đối với đạo phật thì tuyệt đối tăng ni Phật tử không có dùng bùa chú, không yểm đảo nha. Chúng ta tránh những cái việc đấy, nó đều không tốt, đều là những cái sự mê chấp trói buộc lẫn nhau. Tự nhiên giam hãm những cái vong linh ở đấy, những cái vong linh đi theo bùa chú đấy không biết bao nhiêu kiếp sau họ mới có thể giải thoát và giác ngộ được, rất là khó. Thưa đại chúng, họ lại là những cái vong linh rất thấp kém mà họ bị sai khiến, sai xử. Chúng ta không muốn như vậy. và Mình cũng mong cho họ sống được giác ngộ và giải thoát. Thế cho nên ở đây thì với câu hỏi của bạn này thì Thầy khuyên nhé, bố bạn ấy nếu mà dùng những cái đấy để yểm thì bạn khuyên được thì khuyên nghe được clip này của Thầy thì thôi bảo bố không nên đi yểm làm gì cả. Muốn cho mộ nhà mình hay là muốn cho phần âm nhà mình tốt thì tác phước, à, tụng kinh làm phước hồi hướng cầu siêu cho phong linh nhà mình. Hoặc chứ không phải đi yểm xuống mộ là mộ nhà mình là được mồ yên mà đẹp đâu nghe không hay là đem về yểm nó vào nhà lấy tứ linh yểm vào bốn góc nhà là nhà mình sẽ phát lên đâu không hẳn đâu nhé phát lên hay không là do phúc báu của mình có hay không chứ không phải yểm bốn con đến vào mà phát lên được thế thì ai cũng phát hết rồi à, phải từ phúc báu của mình nhé